Tổng thống Trump đã hạ đài, nhưng không quên để lại món quà cuối cùng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng các tin chính Trung Quốc khác tuần qua. Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Chính quyền Trump đã kết thúc nhiệm kỳ, nhưng trước khi rời nhiệm sở, họ đã giáng một đòn mạnh cuối cùng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoa Kỳ mới một giờ trước có lẽ đã tung ra cáo buộc nghiêm trọng nhất mà một quốc gia phải nhận. Cáo buộc Trung Quốc phạm tội diệt chủng và tội ác phản nhân loại khi bức hại người Duy Ngô Nhĩ theo đạo hồi. Tuyên bố đến từ bản ghi nhớ này của Ngoại trưởng Mỹ đã mãn nhiệm Mike Pompeo. Trong bản ghi nhớ, Pompeo chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ theo chủ nghĩa Mark Lenin đã dùng quyền lực trả đạp những người dân Trung Quốc chịu áp bức từ lâu thông qua tẩy não và vũ lực bạo tàn. Pompeo kết thúc bản ghi nhớ nói rằng chúng ta sẽ không im lặng nữa nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc được phép phạm tội diệt chủng và các tội ác phản nhân loại với chính người dân nước họ. Thử tưởng tượng họ sẽ dám làm tới đâu với thế giới tự do trong một tương lai không xa. Đây chính là lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc cực kỳ ghét Pompeo. Nhưng việc Pompeo chính thức phê phán diệt chủng ở Tân Cương nên là tin tốt với chính quyền Biden mới nhận nhiệm sở. Nói cho cùng, thì chiến dịch Biden cũng từng gọi đó là hành vi diệt chủng. Thật hay khi biết Trump và Biden cùng đồng ý về một thứ nhất định. Không biết có gì liên quan tới Trung Quốc trong lá thư Trump để lại cho Biden không nhỉ? Tôi đang đùa ái cơ chứ. Trump chắc chỉ biết là ông ấy đã xì hơi lên mọi cái ghế ở đó thôi. Tất nhiên, việc nói Trung Quốc phạm tội diệt chủng chỉ là một trong nhiều lý do Trung Cộng giờ nói Thật tốt, Trump đã cuốn gói. Thật đấy, đó là dòng tweet của Tân Hoa xã. Không lâu sau đó, họ đã xóa dòng tweet đó vì lý do chưa rõ. Nhưng họ không xóa bài bình cho rằng những hành động chống Đảng Cộng sản Trung Quốc của Trump là cơn điên cuối cùng của ông. Kênh truyền thông nhà nước tôi yếu, Thời báo Hoàn Cầu, Trung Quốc giờ đã cấm vận 28 người Mỹ, bao gồm cả Pompeo. Những cá nhân này và người thân trực tiếp trong gia đình của họ sẽ bị cấm tới đại lục, Hồng Kông và Macau của Trung Quốc. Vào hội nào mới ông? Còn ai sắp vào hội nhỉ? Ngoài Pompeo, chế độ Trung Quốc đã cấm rất nhiều quan chức khác của chính quyền Trump có tham gia xây dựng chính sách của Trump về Trung Quốc như Cố vấn Thương mại Peter Navarro, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matt Pottinger và trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell. Cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Dân sinh Alex Azar cũng nằm trong danh sách, có thể là vì đã tới thăm Đài Loan, nơi Trung Quốc tuyên bố là một tỉnh thuộc nước này. Vậy là, theo chế độ Trung Quốc, Azar bị cấm tới Trung Quốc vì dám tới thăm Trung Quốc. Danh sách còn bao gồm các cựu quan chức của Trump như John Bolton và Steve Bannon, Tôi chắc họ đều đang rất đau khổ vì lệnh cấm. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn gọi Pompeo là gã hề ngày tận thế. Chào mừng đến với thế giới của gã hề. Nhưng Pompeo dường như đang lấy lại được sự tự tin đã dạn vỡ của mình. Ông đang kêu gọi chính quyền Biden tiếp tục công việc chống lại Trung Cộng. Nguy cơ từ Đảng Cộng sản Trung Quốc là có thực, đang tồn tại ở Hoa Kỳ, chúng ta phải nói rõ điểm này. Tôi trông chờ chính quyền mới sẽ tiếp tục công việc của chúng tôi, tiếp tục phát triển những gì chúng tôi đã làm, theo đúng cái cách mà dân Mỹ sẽ yêu cầu. Phó Tổng thống đã mãn nhiệm Mike Pence cũng có thông điệp tương tự. Tôi thúc giục chính quyền mới tiếp tục duy trì nỗ lực, tiếp tục những gì chúng tôi đã làm, chống lại sự hung hăng và những hành vi lạm dụng thương mại của Trung Quốc, cứng rắn cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do cởi mở và đặt Hoa Kỳ cùng các đồng minh yêu tự do lên trên hết. Có lý do để tin rằng chính quyền Biden nhiều khả năng sẽ tiếp tục chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Đề cử của Biden cho vị trí Ngoại trưởng Antony Blinken về cơ bản đồng ý với cách tiếp cận cứng rắn của chính quyền Trump với Trung Quốc. Tại buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Blinken nói, Tổng thống Trump đã đúng khi chọn cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Tôi không đồng tình với cách ông ấy xử lý vấn đề trong rất nhiều lĩnh vực, nhưng về nguyên tắc cơ bản thì là đúng nên hy vọng rằng chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục là vấn đề lưỡng đảng thuận. Đấy là cảm giác gì vậy nhỉ? Là hy vọng ư? Đây hẳn là điều Jack Ma đang cảm thấy, vì vẫn còn sống sau thời gian biến mất bí ẩn. Tôi sẽ tiếp tục sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma vẫn còn sống Tuần rồi, ông đã xuất hiện trở lại lần đầu kể từ tháng 10, mà đã chỉ trích các nhà quản lý Trung Quốc. Và rồi biến mất một cách bí ẩn. Nhưng tuần qua, ông ấy đã xuất hiện tại một sự kiện trực tuyến chúc mừng những giáo viên quê hương ông. Theo truyền thông Trung Quốc, ông ấy nói, các đồng nghiệp và tôi đã nghiên cứu và ngẫm nghĩ và đã quyết tâm hơn để cống hiến bản thân cho nền giáo dục và phúc lợi cộng đồng. Ai cũng cần phải biến mất vài tháng để cải tạo tư tưởng mà lại. Không có thông tin về vụ điều tra chống độc quyền của công ty Alibaba của Ma đang tiến triển tới đâu. Tôi đoán Trung Quốc chưa bao giờ đánh bại corona. Vì lúc này, thêm nhiều thành phố Trung Quốc đang phải bước vào phong tỏa khi một làn sóng virus mới đang lây lan. Thậm chí một phần Bắc Kinh cũng đã bị cô lập. Điều đó đẩy một số người dân Trung Quốc vào tình trạng nguy ngập. Vì virus lây lan, các tài xế xe tải đã bị mắc kẹt trong chính phương tiện của họ, không được phép đổ xăng, ăn uống, mua tạp hóa hay ngủ trong khách sạn. Những tài xế này phải sống bằng bánh mì và mì ăn liền. Thế có khi vẫn còn là may. Thực phẩm đang trở nên rất khó kiếm với một số người dân Trung Quốc. Thông báo này từ một thành phố ở Hà Bắc nói rằng mọi siêu thị, tiệm tạp hóa và cửa hàng đều phải đóng cửa. Người dân không được phép rời khỏi nhà. Báo cáo từ truyền thông nhà nước nói giá lương thực đang tăng phi mã. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hành động bằng cách công bố bộ phim tài liệu do nhà nước sản xuất có tên Ngày và đêm ở Vũ Hán. Nói về chuyện, chính phủ đã làm tốt ra sao trong những ngày đầu phát dịch. Nó thực ra chỉ là một thử nghiệm khoa học. Liệu người dân có thấy nó khi cho họ ăn những lời dối trá không nhỉ? Bạn có biết YouTube đang kiểm duyệt, Trung Quốc không kiểm duyệt bằng cách chặn quảng cáo, lặng lẽ hủy đăng ký của mọi người và không thông báo cho người xem khi chúng tôi ra tập mới. Vậy hãy đứng cùng chúng tôi. Trong đội quân 50 Cent của Trung Quốc không kiểm duyệt. Họ là khán giả như bạn, đã đóng góp với chỉ từ một đô la cho mỗi tập trên trang gây quỹ Patreon. Đó là patreon.com Trung Quốc không kiểm duyệt. Và để đền đáp họ, tôi sẽ trả lời câu hỏi của họ trên chương trình. Và câu hỏi hôm nay là của thành viên đội quân 50 Cent. Phang Lin, Trung Quốc không kiểm duyệt có trang MiWi để tôi theo dõi không? Tôi và bạn bè đang lên tàu bỏ Facebook, Instagram và Twitter vì họ hầu như đều kiểm duyệt, nên chúng tôi không dùng chúng nữa. Hiện tại, tôi mới chỉ có mặt trên các nền tảng chính là Twitter, Facebook và Instagram. Tôi chưa nghiên cứu các mạng xã hội khác nhiều lắm. Tôi có lập tài khoản Parler chỉ một tuần trước khi họ sụp đổ. Nhưng tôi có nghe về các nền tảng khác như MeWe, Gap, Mice hay SafeChat. Nhưng nói thật, chúng tôi đã dành hết công sức sản xuất các tập cho mọi người trên cả ba kênh. Nên chúng tôi không có thời gian để duy trì trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Tôi cũng không biết cái nào sẽ phát triển lớn mạnh tiếp theo. Có lẽ khán giả đang theo dõi có thể cho tôi biết nền tảng nào các bạn thấy tốt. Vì vẫn tốt hơn khi có gì đó để dự phòng. Cảm ơn câu hỏi và sự hỗ trợ của bạn Phang Linh. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ bấm thích, đăng ký và chia sẻ tập này. Một lần nữa tôi là Quiz Travel. Hẹn gặp lại.